Come on. Vâng, chào mừng quý vị và quý khách hàng chúng ta đang à, theo dõi trên kênh nhà bán quận Gò Vấp Tân Bình và quận 12, cũng là trên kênh hệ thống YouTube và trên Facebook, Zalo, Fanpage và trên kênh TikTok nhà đã chiến thắng bán nhà quận Gò Vấp Tân Bình và quận 12 nha quý vị. Và trong video buổi à, chiều đẹp trời ngày hôm nay thì em lại tiếp tục và cập nhật gửi đến cho quý vị với mọi người, với khách hàng chúng ta với một căn nhà xây dựng mới và thiết kế đẹp nha quý vị. Đây là một căn nhà với diện tích là ngang 3m8 và độ sâu là 12m và được xây dựng với thiết kế là một trệt và ba lầu nha quý vị. Căn nhà mình thì đang được nằm trên khu vực vị trí ngay tọa lạc ngay trục đường của đường ờ, Bùi Quang La thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và với căn nhà xây mới và sổ hồng riêng cũng là sổ hồng chính chủ và mua bán công chứng ngay trong ngày nha quý vị. Đây là một trong những ờ, em ờ, siêu phẩm rất đẹp và với giá bán chỉ hơn 6 tỷ đồng một xíu thôi. Và căn nhà của chúng ta thì thiết kế theo hình vòm rất là đẹp nha quý vị với căn nhà là ngang 3m8 và độ sâu là 12m và được xây dựng với thiết kế là 3 phòng ngủ và phòng thờ, phòng giặt, sân thượng nha quý vị. Với một phòng bathroom, một phòng lớn và 4 nhà vệ sinh với hướng chính nhà là hướng bắc nha căn nhà này thì à, được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi với à, giá bán thì à, chỉ hơn 6 tỷ đồng một xíu thôi thì xíu nữa vào bên trong em sẽ bật mí luôn cho quý vị khách hàng chúng ta với cái giá bán à, mềm mại phải yêu thương và đường con đường của căn nhà mình thì một con đường khá là rộng như quý vị con đường này thì rất là rộng và thoải mái này cho xe hơi rồi xe tải ra vào căn nhà mình rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị và đây là con đường bên trong của căn nhà mình và bên ngoài đây thì chúng ta sẽ có con đường đi vào này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 Và đây là một mẫu nhà mới mẫu 2022 và cuối năm 2022 nha quý vị, chuẩn bị bước sang một cái năm mới 2023 rồi. Đấy thì à, quý vị à, khách hàng chúng ta đang có nhu cầu và mua nhà ở trên khu vực địa bàn của quận cò Vấp và với trong mức phân khúc khoảng à, à, trên dưới 6 tỷ đồng thì à, căn nhà này để anh chị khách hàng chúng ta xem và lựa chọn nha quý vị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 được uh, gia chủ là tặng nội thất từ uh, sofa cho đến uh, bàn ăn và có giường tủ như quý vị cũng như là kết hợp với uh, bàn trang điểm kệ để tivi và có thêm điều hòa nữa nha một căn nhà với hướng chính là hướng Bắc và đang được gia chủ bán với cái giá chỉ với giá là 6 tỷ 400 triệu đồng thôi và còn thương lượng như quý vị Căn nhà này thì mua sẽ được gia chủ là để lại tất cả nội thất ở bên trong tất cả những các cái à, sofa của em theo và bàn ăn cũng như là toàn bộ bên trong của căn nhà mình khi à, gia đình chúng ta sở hữu ngay căn nhà này nha quý vị thì à, những khách hàng chúng ta đang xem và cũng là theo dõi quan tâm đến căn nhà này và muốn mua ngay cho mình thì xem sơ qua được cái video bên kênh nhà đất bên em thì liên hệ ngay để sở hữu ngay cho mình nha quý vị với bên ngoài không gian phòng khách thì sẽ được gia chủ tặng gia đình mình với một bộ bàn ghế sofa Đấy, với kết hợp những các cái đồ trang trí và có uh, tủ để uh, giải dép mũ nón nha quý vị và bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là à, trần thạch cao và kết hợp với đèn led đèn chiếu sáng căn nhà mình và bên trong thì à, chúng ta sẽ có những các cái um, à, viên gạch dán tường này và có những các cái gỗ nha dán là những bức bức tường rất là đẹp và sang trọng nha quý vị khu vực đường sau đây thì à, chúng ta sẽ có cái khu vực phòng bếp của căn nhà mình này anh chị đây bên dưới và sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế ăn gồm 4 ghế nha và có kết hợp tủ bếp đây tủ bếp thì được gia chủ ờ, làm những cái chất liệu là gỗ ăn cường rất là đẹp luôn nha quý vị. Và bên trên thì ờ, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng. <coughs> Kết hợp với ờ, trần thạch cao nha. Nhà này thì nhà mới và sổ hồng riêng rồi. Mua thì chỉ việc sách vali về ở thôi. Một căn nhà với thiết kế là 3 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh, có một phòng bát tơ lớn và hai phòng vừa. Và căn nhà chúng ta thì ờ, được nằm trên khu vực vị trí ngay ờ, khu trung tâm, rất là thuận tiện cho mọi gia đình chúng ta di chuyển về khu vực sân bay và Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú, cũng như là di chuyển ra khu vực ờ, siêu thị MH2 đang xây dựng ở trên đường Phan Lê X nha quý vị. Và đây khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương, tay vịn bằng sắt và lan tay vịn Bên trên thì ờ, chúng ta sẽ có lan là làm bằng gỗ ờ, căm xe và có kính cường lực và bên dưới ngay ờ, phòng bếp thì chúng ta sẽ có làm bằng sắt nha. Và bên trên đây thì chúng ta sẽ có một phòng bát butter, một phòng lớn này, phòng ngủ này. Đấy có vệ sinh luôn. Đấy, khá là rộng nha và có bồn tắm nằm. Vệ sinh thì hàng uh, uh, Limax nha quý vị. Đấy có vòi tắm hoa sen và có bồn tắm nằm này. Khu vực đằng trước thì à, chúng ta sẽ có giường và có tủ bàn trang điểm kệ để tivi. Đấy với à, các những các cái gương soi nha quý anh chị, rất là đẹp luôn. Những các cái gương soi cho căn nhà mình à, trang trí rất là tuyệt vời. Với căn nhà là ngang à, à, 3 m và độ sâu là lên đến à, 12m và xây dựng cũng như là full nội thất và có không gian à, ban công khu vực đường trước và có ô khoảng giếng trời để lấy gió và lấy ánh sáng nha quý vị rất là đẹp cho một mẫu nhà phố mang à, thiết kế phong cách 2022 vào cuối năm à, của 2022 nha quý vị. Rất là đẹp cho một à, em siêu phẩm với 3 phòng ngủ chính và có 4 nhà vệ sinh. Có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau nha quý vị. Đây với phòng ngủ butter lớn và được tặng thêm điều hòa luôn rồi. Rất là đẹp này. Và di chuyển ở khu vực bên trên thì chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ số 3 và số 2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 Một uh, mẫu nhà phải nói là thiết kế rất là tuyệt vời nha quý anh chị. Đây, và có um, uh, tặng full nội thất đầy đủ hết. Phòng đường trước thì uh, cũng khá là rộng này. Có bàn trang điểm rồi tủ giường. Lại với một mẫu nhà góc rất là đẹp nha quý vị. Giá bán thì chỉ có hơn uh, uh, 6 tỷ một xíu thôi và còn thương lượng nha. Căn nhà rất là đẹp luôn tặng full đầy đủ tất cả nội thất kèm theo gia đình mình. Và căn nhà thì à, xây dựng với thiết kế là một trệt và lên đến 3 lầu. 3 phòng ngủ và có uh, à, 3 nhà vệ sinh. 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh như quý vị. Bên trên đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau này. Đấy, rất là đẹp luôn, một mẫu nhà với thiết kế phải nói là vô cùng tuyệt vời và có khu vực phòng thờ, phòng giặt và sân phơi. Đấy, trên đây thì à, chúng ta sẽ có cái à, phòng thờ cũng như là sân thượng đằng trước này quý anh chị. Đây, và ban công khu vực đằng trước phơi đồ, giặt rũ quần áo nha. Một mẫu nhà phải nói là quá tuyệt vời và đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là mềm mại yêu thương. Giá rẻ rồi. Với giá chỉ có hơn à, uh, 6 tỷ một xíu thôi và căn nhà thì hướng chính là hướng Tây nha quý vị. À, hướng Bắc